trường nội địa Nhật thì biết là Hyundai thì bếp này nó có cái model là KGM64BK2 thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây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 thì ở phía bên dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống khi trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá cái điện bếp này được xuất xưởng vào tháng 2 năm 2019 đây đời rất là cao bếp được thiết kế có lò nướng này cũng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh đây đây rất là tiện lợi các bạn sẽ không có mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than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 công tắc vẫn mở bình thường đó tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử đó là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mà thay thế cho hai đáy nồi đây thì ở cái điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ ờ, tự động khóa ga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 để nhận biết khi nào mà sạc khi nào sạc ở bên đây á các bạn có thể quan sát đèn thị ở giờ cắm sạc đây khi cái đèn thị này đó, nó chuyển qua ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn cũng nên rút sạc ra đây cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây bên trái của tôi đây là 280 và bên phải của tôi là 209 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái cảm biến á, nó cái xúc cái nồi mà nó sẽ cho chúng ta có nhiệt độ khác nhau thì ờ, để có thể nhận biết đó là pin chúng ta khi nào yếu á, các bạn cũng có thể quan sát hiện thị ở trên biết đây khi chúng bạn đang sử dụng á, mà thấy hiển thị á, chớp ánh sáng đỏ ở đây thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào còn khi các bạn sử dụng mâm bị để nướng á, thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm, hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi á, thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn <coughs> đây phía bên trái đã khóa ra sau chúng ta với bạn ngồi đây bên phải cũng đã khóa ra sau tính năng nước bạn ngồi đây cả hai bếp đều đã khóa ra đây công tắc cũng mở bình thường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 thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á, thì chúng ta phải để học bên nhà trống đây các bạn phải lấy ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á, mà vẫn pin bên trong hộp pin đây thì khi mà hết thời gian chơi cái hẹn giờ bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy lưu ý điều này